đây hai trăng nắng hồng gọi bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay Going sông thèn đời xa mãi ngút ngàn đường anh cũng nghe tình hoa máu má đi lèn cùng non sông hà sang nơi sao mà play